Hello xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với soi cầu thần tốc vào bờ 24 giờ Thì kênh này của mình thì chuyên chia sẻ cho em về đường cầu đài lui tuần và lô khung 3 ngày Để chúng ta lui trong tuần Thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì em đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình Cố gắng chia sẻ được những cái đường cầu đẹp nhất, chuẩn nhất Miễn phí để chúng ta lui tuần anh em nhé Thì uh, mấy ngày hôm nay thì mình cũng không có thời gian nên chia sẻ cho anh em Thì uh, cái đề lui tuần 4 số này của mình thì hôm uh, trước thì mình có chia sẻ và lô khung 3 ngày thì cái đường cầu đề đấy thì uh, mình là cái đường cầu bắt cho em là cái bộ đề 33 này và lô khung 3 ngày là 727 thì cái cặp 727 này của chúng ta cũng ăn 4 năm hôm liền anh em nhé và cái à, bộ đề của chúng ta thì nuôi đến ngày mùng 2 tháng 7 thì hôm nay mới là mùng 1 tháng 7 thì cái chạm cứng ba này của mình thì ngày hôm qua thì nữa hôm qua thì nó ra được con đề 39 anh em nhé thì nó không về được cái à, bộ đề bốn số này của mình nhưng mà chúng ta đã ăn được cái chạm ba cứng này và cặp lô khung 72 thì con 72 này của chúng ta thì à, đây mình chia sẻ cho anh em là hôm đấy là từ 26 đến 28 phải không ạ 27 này đây từ ngày 26 tháng 6 đây thì sang ngày 27 thì chúng ta đã ăn được con 72 này đó 72 nữa này 723 hôm liền phải không ạ thì hôm qua cũng có 72 đấy đề về 39 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm cứng 3 thôi nếu mà anh em nào mà đánh ờ, bốn số này thì chúng ta trượt anh em nhé còn ngày mai nữa thì chưa chắc nó đã ra được cái chạm 3 bốn số này đâu thì anh em ờ, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em một cái đường cầu mới để chúng ta lui và cặp lô khung anh em nhé thế anh em để ý đây cho mình luôn thì ờ, mình sẽ lấy thứ sáu hàng tuần bộ đề thứ sáu hàng tuần đường cầu này chạy của chúng ta cũng khá là ok rất hay ra ngày hôm sau luôn thì mình sẽ lấy từ ngày mùng 3 tháng 6 này ở giải 5 chúng ta lấy hai con con đầu và con cuối hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề 23 này Thì chúng ta có 232 này 282 này 737 này Và 787 Thứ 6 anh em nhé Bộ đề 23 thì mình sẽ test cho anh em thứ sáu ngày mùng 3 tháng 6 này ngày mùng 4 tháng 6 thì chúng ta đề về 32 thì chúng ta ăn luôn con đề 32 này trong bộ đề 23 này đó ăn luôn ngày đầu tiên thì mình test xem trong vòng một tuần thì ăn được mấy lần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm này thì đa phần là nó ăn một ngày anh em nhé một ngày khi chúng ta ăn thì chúng ta bỏ đi cho mình cũng được đợi mình lên một cái à, bộ đẻ mới để chúng ta nuôi tiếp tục thứ sáu ngày mùng 10 tháng 6 này thì chúng ta có bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 8 số để chúng ta lùi tuần thứ sáu ngày mùng 10 tháng 6 này thứ bảy đề về 24 thì chúng ta đã ăn được con đề 24 này trong bộ đề 24 này của mình hai tuần nó đều ăn ngày đầu tiên anh em ạ tiên xong chúng ta lại đợi thứ sáu anh hàng tuần anh em nhé chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư thứ 5 này đề về 24 thì chúng ta ăn được con 24 này bảy bốn nữa này thứ sáu ngày 17 tháng 6 này thì chúng ta có bộ đề 03 bộ đề 03 này bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 8 số thứ 6 ngày 17 tháng 6 này. Ngày đầu không ăn. Ngày thứ hai sang ngày thứ ba 20 tháng 6 thì đề về 08 thì chúng ta đã ăn được con 08 này trong bộ đề 03 anh em nhé. Khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến ờ, thứ sáu hàng tuần cho mình. Thứ ba này, thứ tư thứ 5 Thứ 6 ngày 24 tháng 6 thì chúng ta có bộ đề 02. Bộ đề 02. Bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này, 070 này, 525 này và 575. Để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 24 tháng 6. ngày đầu không ăn này ngày thứ hai chủ nhật 26 tháng 6 đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con đề 70 này trong bộ đề 02 này anh em nhé đó yên xong thì nó lại đợi thứ sáu hàng tuần cho mình 71 này 49 này 92 này 39 thứ sáu tuần này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 23 anh em nhé bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta là 232 này 282 này 737 này và 787 đường cầu này thì uh, theo cái cách của mình thì anh em ăn xong thì chúng ta nghỉ nhé ăn xong rồi chúng ta nghỉ cho mình không không ờ, không nuôi tiếp được đó nó chỉ có 8 số này thôi để chúng ta nuôi đến thứ sáu tuần sau anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé đây là cái đường cầu đè lui tuần về cái đường cầu lô khung của anh em thì anh em để ý đây cho mình đường cầu lô khung này mình chia sẻ cho anh em thì cũng khá là đẹp hôm trước thì mình cũng chia sẻ cho em nào đánh bạch thủ con 72 phải không ạ ngày thứ hai nó ra luôn thứ sáu này ngày mùng 3 tháng 6 ở giải 3 này anh em này con cuối cùng và con đầu tiên bộ số nhất và bộ số thứ hai thì anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 44 và 99 thứ sáu để chơi cho thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé khung 3 ngày cho mình thì mình sẽ test cho anh em này thứ bảy thì chúng ta đã ăn được con 44 này rồi anh em nhé ăn thẳng 44 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ sáu ngày mùng 10 tháng 6 này thì chúng ta có cặp 909 này cặp 909 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ bảy chúng ta chưa ăn được này sang ngày chủ nhật thì chúng ta ăn được con 90 anh em nhé ăn được con 90 khi ăn xong thì lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ sáu ngày 17 tháng 6 này thì chúng ta có cặp 959 959 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thứ bảy thì chúng ta đã ăn được con 95 này phải không ạ thì cái đường cầu này mà mình test cho anh em thì nó toàn ăn ngày à, thứ nhất và thứ hai thôi nó không à, không ăn lên ngày thứ ba nên là anh em tự tin vào tiền được từ năm này thứ sáu ngày 24 tháng 6 này thì chúng ta lại tiếp tục có cặp 5995 để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai hôm đầu tiên không ăn hôm thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 95 này anh em nhé ăn được con 95 này đó cặp 5995 này hai lần đều về ngày thứ hai luôn khiến xong lại đợi thứ sáu hàng tuần cho mình Thì thứ sáu ngày mùng 1 tháng 7 này thì chúng ta có cặp 99 và 44 anh em nhé. 99 và 44 anh em vào bạch thủ 99 cho mình vào bạch thủ 99 này nếu mà anh em nào liều thì vào đầu con 99 này cho mình thôi không cần nót 44 đâu 99 khá là đẹp khung 3 ngày cho mình anh em nhé đó đây là cái đường cầu lưu khung 3 ngày thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi đề lui là chỉ có 8 số anh em nhé lui từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7 cho mình lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 99 và 44 từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 7 anh em nhé anh em nào mà trùng cầu trùng kèo anh em vào tiền đây là những con số mình chia sẻ cho anh em đều là miễn phí không mất tiền nên là anh em cân đối làm sao hợp lý là được anh em nhé anh em đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình cố gắng hơn anh em nhé thì mình cũng mong muốn là những con số này trong buổi chiều ngày mai chúng ta rực rỡ luôn anh em để cho chúng ta có tiền trả đá bia hơi anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta rực rỡ và thành công hẹn gặp anh em buổi chiều ngày mai